mang cuồng trăng bao hiểm nguy đôi ta bước qua những em khi nam trời chân tư bước chân nói hai lời bước đi trên cuộc đời có họ gian lan hay khôn có hiên ngang vượt qua chẳng là chi mình cũng sống vai em ly nào anh em hãy cùng một lần ta sang lại sang uống hết ly này người sống chân cất cất đi lòng đau đớn trời chân đạp đời phong ba ai cũng có một người bạn tâm giao chẳng khi rời xa đợi danh không hai bên nhau cơ hàng vẫn một đời người là chi nhau từ khi khốn khó nghĩ khi ngất cao mây trời xanh bằng chân ta đang rất mãi phong hoa cuốn trao bao niềm vui đôi ta bước qua nghĩ khi nắng trời chân cứ bước chân ra ngoài bước đi trên cuộc đời có bao giờ ta hay khôn khó ngang trời chân cứ bước chân nói hai lời bước đi trên cuộc đời có bao gian nan hay khốn khó hiên ngang vượt qua chân ngại chỉ mình cùng sống ta lần đầu anh em hãy cùng nhau ta say muốn hết linh này thank you